Xin ờ, kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Hôm nay mình đã có dịp về về à, xã Vị Đông, huyện Vị Mỹ, à, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Lắp cho anh Năng một dàn máy cắt sinh pha bao gồm một con máy cắt và một con máy ép góc và một con đột dập 29 dao và trước màn hình đây là một con máy cắt 08S mới nhất của à, tháng 8 2020 Đấy, máy à, được mang trên mình là màu cà phê à, mình cũng đã thực hiện lắp đặt và chuyển giao công nghệ hoàn thiện cho anh Năng và bên à, đội ngũ kỹ thuật của anh Đấy và tiếp theo là một con máy ờ, ép góc kỹ thuật số thân to mang thương hiệu ờ, Megatech mình cũng đã thực hiện lắp đặt và hướng dẫn anh về ờ, cách ép và cũng như là cách chỉnh ke của từng loại nhôm như cửa đi cửa sổ Đấy và mình cũng đã thực hiện à, cùng anh và bên kỹ thuật cũng ép một à, vài à, mặt mậu nhôm Đấy, và tẹt thử góc Đấy, như anh em thấy thì và tiếp theo là một con đột dập 29 dao Ờ, thì mình cũng đã thực hiện à, lắp đặt à, hoàn thiện dàn máy cắt nhôm sinh pha cho anh Năng rồi và mình cũng à, xin một số ý kiến của anh Năng nhé ờ, em chào anh ạ em qua quá trình tìm hiểu về máy móc và lắp đặt Vâng, em chào anh. Ờ, em qua quá trình tìm hiểu cũng như là kỹ thuật về lắp đặt thì anh cảm thấy thế nào anh cho em xin đôi lời nhận xét được không ạ? ờ, lắp đặt cũng được dạ. mấy cũng nhiệt tình dạ. chỉ anh em cũng nhiệt tình đâu có gì đâu dạ vâng ừ, ủng hộ anh em này cái đồ làm chỉ muốn bài bản dạ. hỗ dạ. trợ cho anh em làm dạ. ừ. thì em à, cảm ơn anh em à, chúc anh uh, uh, càng ngày làm ăn càng phát đạt và sớm thu hồi vốn ạ dạ. Vâng. À, công ty mình thì uh, có hai cơ sở chính một là ở ờ, Hà Nội gần ờ, bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở thứ hai gần ờ, khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em có nhu cầu mua máy thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.